tập 14 Nếu ông là nam nhân, ta sẽ là của ông. Có đau không? Cô còn biết đau sao Hãy nhìn bộ dạng của mình bây giờ đi Tiểu Duy mạo phạm thần quân Muốn xử lý thế nào Xin tùy ý So với việc sống một cách đê tiện như vậy Chỉ bằng hồn bay phát tán Có yêu quái Yêu quái Ở đâu Đợi ta giới Đợi ta giới Yêu quái ở đâu Yêu quái ở đâu À mà Nhị đệ Sao huynh lại đến đây Lão yêu đang ở gần đây Hai người cẩn thận Linh bảo thiên tôn Bác hải tri văn Thổ địa kỳ linh Lệnh ngã thông chân đuổi theo Đợi ta với Bọn họ đến rồi Đừng để họ thấy ta Tại sao Không được để huynh ấy nhìn thấy ta Không được để huynh ấy biết ta là yêu Cô sợ ư Cô sợ họ biết cô là yêu Sợ họ bỏ rơi cô giống như Dương Sinh Đừng nói nữa Sớm biết có ngày này Hà tất phải bắt đầu Đại nhân Đại nhân ta cầu xin ông Hãy giúp ta lần này Đại nhân ta cầu xin ông Hãy cứu ta lần này đi Đại nhân Đại nhân Đại nhân hãy cứu ta Đại nhân Tim bị móc mất Không giống như hành vi hại người Của lão yêu trước đây Không lẽ còn có yêu quái khác Ta nhớ là rồi Yêu Yêu quái đâu Lại để lão yêu chạy mất rồi Vừa rồi ta và Tiểu Dương ở dưới lầu Nhìn thấy người này cùng một cô gái lên đây Cô gái đó trông hình như là Hình như sao Hình như là Tiểu Duy cô nương Tiểu Duy cô nương ư Sao có thể như vậy Đại ca Đừng nghe cô ấy nói bậy Cô ta nhìn thấy cô gái đẹp Nên đố kỵ Ai cũng là Tiểu Duy Đệ đã gặp rất nhiều cô gái đẹp Một cô gái xinh đẹp như Tiểu Duy Sao có thể so sánh với những cô gái thanh lâu được Cô nhất định là nhìn nhầm rồi Nhưng cô gái đó Cô ta Ta cũng nghĩ không thể là Tiểu Duy được Như vậy thì Người chết đã đi cùng với một cô gái lên lầu Cô gái đó đã đi đâu Khi chúng ta lên đây Trừ xác chết ra thì không còn ai khác ư Ta không nhìn thấy cô gái kia rời khỏi căn phòng này Nếu như rời khỏi từ trước Thì chứng tỏ cô gái là một cô gái bình thường Cô đừng có suốt ngày chống đối với Tiểu duy đối với sắc đẹp của cô ấy Biết chưa ta chỉ nói sự thật Hai người đừng tranh cãi nữa Bây giờ quan trọng nhất là bắt lão yêu đó Nhưng lúc trước lão yêu giết người Đều là hút sạch máu cho đến chết Bây giờ môi tim Không lẽ có hai con yêu quái Có thể là lão yêu dùng cách khác để mê hoặc chúng ta cho dù thế nào, chúng ta cũng không thể lơ là Thông báo dưới trên dưới cấm quân Trước khi bắt được lão yêu Tuyệt đối không được mất cảnh giác, biết chưa ừ. Vì tình mà trở nên như vậy Không lẽ cô vẫn lưu luyến Phạm Trần ư Cảm ơn đại nhân đã giúp ta Tiêu Hy cảm kích vô cùng Không lẽ những sự lừa gạt và giấu giếm này Chính là tình yêu nhân gian Mà cho dù chết cô cũng phải theo đuổi ư Chuyện tình yêu nhân gian Chỉ những người đã trải qua mới hiểu được Đại nhân trái tim sắt đá Sao có thể hiểu được Cô hiểu được tình yêu nhân gian nhưng ta không thấy cô có kết quả tốt đẹp gì Vậy Tiểu Di xin đánh cược với đại nhân Cá xem trước khi trăng tròn Ta có thể có được tình yêu của Dương Anh hay không Nếu Tiểu Di thắng rồi Thì xin đại nhân hãy tha cho ta Sau này đừng làm phiền đến ta nữa Sống cũng được, chết cũng được Sau này chúng ta không có quan hệ rồi Nếu cô thua thì sao Nếu ta thua Vậy cũng không cần phiền đại nhân ra tay Ta sẽ Tự kết liễu Hồn bay phách tán Cô tự hủy hoại mình Hồn bay phách tán Tại sao bổn tôn phải cát cược với cô Vì đại nhân không nhẫn tâm giết ta Còn hết lần này đến lần khác cứu ta Cô cũng biết Người và yêu không thể yêu nhau Nếu không sẽ không có kết quả tốt đâu Đại nhân không hiểu sự cô đơn lạnh lẽo mà Tiểu Duy phải chịu đựng mấy trăm năm nay Còn đau khổ hơn nhiều lần sự đau khổ ở trong địa ngục hàng băng Tiểu Duy không muốn tu hành cũng không cầu trường sinh bất lão Chỉ muốn được ở bên người mà mình yêu thương Cho dù ngày mai phải hồn bay khỏi xác Ta cũng phải nhất định có được tình yêu của Dương Anh Vì quân ấy là hy vọng duy nhất để ta sống trên đời này mong đại nhân tác thành đa tạ đại nhân vốn dĩ có thể nghỉ ngơi một chút Không ngờ lại bị dày dò cả đêm Khó khăn lắm mới có được cơ hội bày tỏ với đại ca Thế mà lại Hay là chúng ta đi xem thử Tiểu Duy đi Ta nói con người cô sao mà không chịu buông tha vậy Ta Ta thật sự thấy cô gái đó rất giống Tiểu Duy Đủ rồi Tiểu Duy và chúng ta tuy rằng quen biết chưa lâu Nhưng con người cô ấy mọi người đều nhìn thấy Cô đừng có nhất thời qua mắt mà nghi ngờ Tiểu Duy Cô không cảm thấy rằng cô đang bôi ngọ Tiểu Duy sao Vì đệ đừng quá kích động Chúng ta đương nhiên đều tin tưởng Tiểu Duy Có điều mặt thị vệ xưa nay không phải là người ăn nói bừa bãi Chúng ta ra ngoài cả tối Để một mình Tiểu Duy ở nhà Cũng không biết cô ấy thế nào Quỳnh thấy vậy đi Chúng ta đi xem thử Tiểu Duy Thứ nhất có thể chứng minh sự trong sạch của Tiểu Duy Thứ nhì, có thể để mặt thị vệ xác định rằng cô ấy chỉ là nhất thời hiểu lầm, nhìn nhầm mà thôi, không cần đa nghi có được không? Được, để đồng ý Ta cũng đồng ý Chỉ là quan tâm Tiểu Duy thôi mà Còn tìm bao nhiêu lý do Tam muội ờ, ờ, Đi chứ Mụ đâu phản đối Đi thôi Tiểu Duy Tiểu Duy Tiểu Duy cô nương Tiểu Duy cô nương Muộn gì rồi Cô ấy đi đâu một mình chứ Cô lại suy đoán lung tung phải không Sao cô lại máu lạnh như vậy Ta chỉ căn cứ theo sự thật thôi Hơn nữa ta cũng đâu có nói gì Buồn như vậy mà cô ấy không có ở trong phòng Không lẽ huynh không cảm thấy kỳ lạ ư Có gì kỳ lạ Có lẽ mọi người đều ra ngoài cả Cô ấy một mình thấy buồn Nên ra ngoài đi dạo Cô đừng có ác ý Nghĩ xấu cho cô ấy Ta biết Tiểu Di đang ở đâu Nhìn đi Ta đã nói cô nhất định là nghi quan cho Tiểu Duy Tiểu Duy hiền lành lương thiện như vậy Cô còn nghi ngờ cô ấy Người xưa nói rất đúng Diện do tâm sinh, tướng do tâm diệt Ta thấy cô và Tiểu Duy cô nương Đúng là khác nhau một trời một vực Huynh, Huynh cái gì mà Huynh chứ Chẳng trách đại ca thích Tiểu Duy Tiểu Duy luôn nhường nhịn Quan tâm người khác Mình quả thật không bằng rồi Mấy ngày nay Tiểu Duy không được nghỉ ngơi thoải mái Khó khăn lắm cô ấy mới ngủ được Chúng ta đừng đánh thức cô ấy Mọi người cũng vất vả cả ngày rồi Quay về nghỉ ngơi đi Vậy còn Tiểu Duy Mùi không cần lo lắng Ta sẽ đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi Làm phiền gì đệ Tối nay ta ngủ ở thư phòng của đệ Được, không vấn đề Dừng xe Dừng xe kiểm tra Phụng lệnh ra ngoài tìm vật luyện đang Nghĩa phụ Sao giữa bằng ngày mà con lại ra đây Không lẽ không sợ người khác nhìn thấy sao Nghĩa phụ Hoàng thượng mê muội luyện đan Ra ngoài ban ngày mới không sợ người phát hiện Chuyện này nên cẩn thận một chút Hôm nay con mạo hiểm ra ngoài Có phải trong cung đã xảy ra chuyện gì không Con gái không sao Con chỉ lo cho nghĩa phụ Trong tối thất tịch Nghĩa phụ liên tiếp hại hai mạng người Bây giờ toàn thành đang kiểm tra nghiêm ngặt Nơi này cũng không còn an toàn nữa E là kinh thành không phải là nơi nghĩa phụ nên ở lâu Nghĩa phụ Theo con thấy Chi bằng người rời khỏi kinh thành mấy hôm Đợi mọi chuyện qua đi lại quay về Không được Nhưng Anh và Lý Tịnh đã quỷ hoại đạo hạnh ngàn năm tu hành của ta Ta không trả được thù này thì không cam lòng Ta tuyệt đối không rời khỏi nơi này đâu Nghĩa phụ Dương Anh võ công cao cường Còn có kim đao hộ thân Nghĩa phụ đã bị thương tổn hao nguyên khí E rằng không phải là đối thủ của hắn đâu Lý Tịnh ở trong tiêu phủ cũng có thị về bảo vệ Nghĩa phụ rất khó tiếp cận Còn thấy nghĩa phụ cứ tạm lánh đi vài ngày Đợi vết thương khỏi rồi đã trở về Còn không cần nói nữa Ý ta đã quyết những chuyện khác Ta sẽ tự giải quyết Là ai Đã lọt vào tay người rồi Người muốn thế nào Cứ tùy ý người Người yên tâm Ta sẽ không làm hại người đâu Ngươi và ta là đồng loại Là đồng loại Sao chúng ta có thể tự tàn sát lẫn nhau chứ Muốn giết ta thì làm ngay đi Đừng có trước lúc ta chết Sỉ nhục danh dự của ta Đừng có tức giận Nếu ngươi không phải là yêu Trên người sao lại có yêu khí chứ Đừng động vào ta Trịnh Cát Trên người có yêu dấu Cho dù ngươi là người Sớm muộn cũng có một ngày Người biến thành yêu Ta không tin người đâu Đừng nghĩ rằng dùng chút yêu thuật Đã có thể lừa được ta Ta nói cho các người biết Ta là người Một người đường đường chính chính Sớm muộn cũng có một ngày Ta giết hết các người Người muốn giết ta Ta sẽ không giết người Nhưng ta cũng không thể để người hại ta Tuy xóa đi những ký ức vừa rồi của hắn Nhưng hắn cũng sẽ không làm việc cho con đâu Nghĩa phụ yên tâm Tuy con tu hành không đến nơi đến chốn Nhưng con có cách Hắn sẽ nghe lời con thôi Nghĩa phụ hãy nghĩ xem Làm thế nào đối phó Dương Anh và Lý Tịnh đi rồi ư Sao ta lại ở đây Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Xin nương nương chỉ điểm Bệ hạ không có đơn dược Sức khỏe suy nhược Nên ta thay hoàng thượng ra ngoài tìm thuốc Vì đã không muốn người trong cung biết chuyện riêng của hoàng thượng Nên mới tự mình ra ngoài cung tìm thuốc Không ngờ bị trình phó ý nghi ngờ Theo dõi ta xuất cung Vừa rồi trình phó ý không cẩn thận Bị rắn độc cắn Ta đã cứu ngươi Đa tạ ân cứu mạng của nương nương Mặt tướng có chỗ nào mạo phạm Xin nương nương tha tội Cuộc sống trong cung không dễ dàng gì Chúng ta là người đồng hương Trịnh phó úy một lòng trung thành Sau này không cần khách sáo Cứ cùng ta về cung trước đã Đồng ý Không đồng ý Thích ta Không thích ta thích ta Công chúa Công chúa hạ tất phải chút giận lên qua chứ Sự việc đã rõ ràng rồi Nhưng anh không thích công chúa A Màng Chẳng trách Biểu Huynh nói người nói chuyện khó nghe Ngươi dựa vào đâu mà nói như đại ca không thích ta chứ Công chúa Cho đến bây giờ Dương Anh chưa bao giờ bày tỏ là hắn thích người đúng không Thế nhưng mà đại ca cũng chưa bao giờ từ chối ta Tâm ý của công chúa đã bày tỏ rất rõ ràng Nhưng dương Anh vẫn ẩm ờ Để nào còn chưa đủ rõ ràng sao Nhưng mà Huynh ấy có lẽ có nỗi khổ gì khó nói thì sao Dương Anh đối với Tiểu Duy Công chúa cũng nhìn thấy rồi Nếu thật sự có gì khó nói Dương Anh sẽ không gần gũi với Tiểu Duy như vậy Còn với công chúa thì không nóng không lạnh Nếu đã vậy Công chúa cần gì phải tự hạ thấp mình Đi tranh giành với một cô gái yếu đuối chứ Thần thấy Chi bằng về cung đi Ta không có muốn giành Ta chỉ là muốn làm đại ca thích ta mà thôi Hôm đó ta tự hạ thấp mình với Tiểu Hy Xin cô ấy nhường đại ca cho ta vài ngày Nếu như bây giờ ta từ bỏ Ta sẽ chỉ cảm thấy bản thân càng đáng thương hơn Càng đáng cười hơn công chúa Người hạ tất phải gì hả Tịnh nhi Đừng nghe cô ta nói bừa Không biết cô ta là có ý đồ gì Cô đó không phải nghi ngờ Tiểu Duy Thì làm cho Tịnh Nhi buồn Ta hiểu rồi Cô không muốn bọn họ được vui vẻ Không muốn người khác tốt với họ Ta đã nói rồi Ta chỉ nói theo sự thật thôi Hơn nữa, thánh mệnh, khó chống Ta phải phụng mệnh hoàng thượng đưa công chúa về cung A mặt thì vậy trung thành với hoàng thượng Nhưng tiêu phụ của ta quá nhỏ bé Không chứa được A mặt đại nhân Đại nhân mau về cung tận trung với hoàng thượng đi Được A mặt xin cáo lui A mặt Hiểu huynh A Mạc chỉ có ý tốt thôi Tại sao lần nào huynh gặp mũi ấy Thì cũng chống đối với mũi ấy như vậy chứ Mộ cũng thấy rồi đó Suốt ngày mặt mày u ám Nói chuyện thì khó nghe Nhìn thấy cô ta là khó chịu rồi Còn ở trước mặt ta ăn nói linh tinh Không phải tự muốn ăn mắng chứ Con người A Mạc Tuy nói chuyện hơi khó nghe Nhưng trong lòng cô ấy rất lương thiện Còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ Đều là thanh mai trúc mã Hoàng đã Ta và mũi mới là thanh mai trúc mã Cô ta chỉ là đi theo mũi thôi Được rồi Đừng nói tới cô ta nữa Chuyện cũ không nên nhắc lại Ta cố tình đến tìm muội Đến tìm muội Tìm muội làm gì Đây là thuốc làm đẹp tốt nhất kinh thành Có thể giúp muội có được tình yêu của đại ca Biểu huynh Huynh cũng biết trước giờ muội không thích Những thứ trang điểm hay làm đẹp này mà Tịnh nhi muội muốn có được đại ca mà không bằng tới thân phận công chúa của muội bây giờ có thêm một chút trang điểm thì cũng có sao đâu nhưng mà nếu bôi những thứ này lên mặt thì sẽ không còn là khuôn mặt ban đầu của muội nữa. Hơn nữa, đại ca cũng đã nhìn thấy khuôn mặt thật của muội rồi. Cứ bôi thế này lên mặt thì cũng có tác dụng gì đâu. Tịnh nhi, muội không hiểu rồi. Có nam nhân nào mà không thích cô gái xinh đẹp chứ? Con gái quan trọng nhất vẫn là dung mạo, những cái khác chỉ là thứ yếu thôi. Bây giờ đại ca chủ động với Tiểu Duy như vậy, còn không phải vì dung mạo của Tiểu Duy ư? Nếu như muội muốn được đại ca yêu thích, thì hãy tin ta, Ta cũng là nam nhân Ta hiểu nam nhân thích gì Cứ tin biểu huynh đi Không có sai đâu Biểu huynh Sao hôm nay huynh lại kỳ lạ như vậy Bình thường không phải huynh không để tâm đến Chuyện mùi thích đại ca sao Sao đột nhiên hôm nay lại nhiệt tình như vậy Nếu như muội và đại ca ở bên nhau Thì ta và Tiểu Duy sẽ dễ hơn nhiều theo lẽ thường mà nói Ta anh Tuấn hơn đại ca Hài hước hơn đại ca Đa tài đa nghệ và thể hiện hết Nên nhận được sự ái mộ của gia nhân mới đúng Tại sao mọi người các muội đều thích đại ca Mà không thích một công tử Phi phạm như ta chứ Đúng là không thể hiểu nổi Được rồi được rồi Huynh đừng tự đề ca mình nữa Vậy hôm nay muội sẽ tin Huynh một lần Những cái này làm thế nào Huynh hãy làm giúp muội đi ra đây Tam muội Mau vào đi Tam muội Sao hôm nay muội lại trang điểm thành như vậy Thế nào Không giống ngày thường Vậy tình như trang điểm như vậy Đại ca thấy có đẹp không Đẹp chứ đương nhiên là đẹp rồi Ta đã nói rồi mà Tam muội là cô gái xinh đẹp nhất mà ta từng gặp Thật ư Vậy trong đêm thất tịch Những lời mà tịnh nhi nói Không biết đại ca thấy thế nào Đêm thất tịch ư là trong tối hôm đó Tịnh nhi đã hỏi đại ca Có đồng ý chấp nhận tam muội Là người trong lòng huynh không Tam muội Trước giờ đại ca luôn nói thẳng Ta không muốn giấu tam muội Trước giờ đại ca chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân. Hơn nữa, từ trước đến nay ta chỉ coi tam muội là huynh muội, tuyệt đối không có tình cảm nam nữ. Vậy, đại ca, huynh là gì thích? Tiểu Di cô nương, phải không? Tuy ta chưa nghĩ đến chuyện thành thân Nhưng mỗi lần khi nhìn thấy Tiểu Duy Ta luôn muốn bảo vệ cô ấy Chăm sóc cô ấy Đại ca Huynh là hy vọng duy nhất của muội Tại sao huynh lại không thể thích muội chứ Nếu đại ca đã coi như huynh muội Và đại ca cũng nói Sẽ để cho tịnh nhi tự muội lựa chọn Nhưng bây giờ tịnh nhi đã hối hận rồi Muội không muốn làm công chúa Cũng không muốn gả cho dị tộc Chỉ hy vọng đại ca có thể đưa muội đi Chân trời góc bể, nơi nào cũng được Tịnh Nhi không mong có được tình yêu của đại ca Chỉ hy vọng Có thể ở bên cạnh đại ca Ta muội, ta không thể làm như vậy được Ta có thể đưa muội đi Ta có thể chết vì muội đều được cả Nhưng muội có trách nhiệm của một công chúa Ta cũng không thể dứt bỏ trách nhiệm của mình Không thể bỏ rơi tỷ muội tiểu duy khi xưa hai người họ không có nơi nương tựa Là ta đã cứu họ Ta đưa họ đến Kinh Thành Ta không thể bỏ mặt họ Mà không lo được Đại ca Nếu như huynh chỉ vì lo cho tỷ muội tiểu duy Thì vẫn còn biểu huynh của muội mà muội tin rằng biểu huynh sẽ cố gắng hết sức Chăm sóc cho họ Ta muội Muội nghĩ chúng ta đi rồi Nhị đệ sẽ không sao ư Nếu như nhị đệ không tìm được ta Đừng nói là nhị đệ hay A Mạc thì vậy Cho dù là những cung nữ từng chăm sóc muội cũng khó mà thoát khỏi tai họa lao ngục. Chúng ta cũng không thể liên lụy đến những người vô tội được. Chỉ khúc muội không phải người vô tội, cũng không có ai thương xót muội. công chúa Công chúa Nào Tại sao công chúa lại ở đây một mình Tại sao không có ai thích ta Thương xót ta là Ta thích muội công chúa Tỷ tỷ Tỷ vẫn còn tâm trạng ở đây mai đồ ư Sao vậy không lẽ tỷ không sốt ruột hả? Lý Tịnh sắp hồi cung rồi. Nếu để mất cơ hội một lần nữa, giết chết Lý Tịnh, thì sớm muộn cũng bị lộ nguyên hình thôi. Nếu Dương Anh giết được, tỷ cho rằng huynh ấy sẽ lấy một con yêu quái làm vợ ư. Mội yên tâm, ta tự sẽ có cách khiến huynh ấy lấy ta. Nhưng thời hạn sắp tới gần, nếu như tỷ không lấy trái tim của cô ta thì sẽ hồn bay phách tán. Được rồi, ta biết rồi. Trước thời hạn đó, Ta nhất định sẽ lấy được trái tim của cô ta Bây giờ vẫn chưa phải lúc Cho dù công chúa hồi cung Chúng ta vẫn có thể đột nhập vào cung Lấy trái tim của cô ta Bây giờ không phải lúc Vậy phải đợi đến khi nào Không phải tỷ tỷ nói Long khí là thứ mà chúng ta không có thể tiếp cận được Hơn nữa Linh khí của tỷ còn lại mấy phần chứ Nếu như tỷ thật sự có bản lĩnh Tại sao đêm thức tịch phải đi giết người Suýt chút nữa còn bị bại lộ thân phận Chuyện của ta không cần muội lo Ta tự có cách Được, muội không lo, không lo nữa Tỷ cứ đóng giả một cô gái dịu dàng đi Ta vốn chỉ là một người tiêu diêu tự tại Bây giờ thì hay rồi Tìm một người tỷ tỷ Ta thật lòng với tỷ ấy Tỷ ấy không những không nhận Còn luôn muốn đuổi ta đi nữa Sao có thể như vậy Chắc hai người có điều hiểu lầm Tỷ tỷ của cô sao nỡ đuổi cô chứ Sao lại không thể Tỷ ấy luôn chẳng lạnh chẳng nóng với ta Ta có lòng tốt với tỷ ấy Lại vì tỷ ấy hất hủi Thật vô lương tâm Đội vô lương tâm Con người đều vô lương tâm Cô đừng quên cô cũng là người Tại sao la mắng cả bản thân mình chứ Hơn nữa cô là người tốt Người tốt sẽ được báo đáp Ta là người tốt ư Tốt chỗ nào Quỳnh mới quen ta biết ta không lâu Sao lại biết ta là người tốt chứ Người thế nào tâm như vậy Cô xinh đẹp như vậy chắc chắn Tâm địa cũng rất tốt Hơn nữa mắt của cô long lanh trong sáng như vậy. Ta nhớ, khi sư phụ ta còn sống, có nói từ ánh mắt có thể nhìn thấy trái tim con người. Ngó tới nói lui, vẫn là xem tướng mạo, con người đều già đi. Nếu như ta già rồi, xấu xí rồi, thì sẽ thành người xấu rồi ư. Thái tước, ta không có ý đó, vì vậy... Nếu như ta xấu xí rồi, cô sẽ không thích ta nữa, không chơi với ta nữa. Thái tước, cô nghe ta nói, ta thật sự không có ý đó, bất kể thế nào, chúng ta cũng là bạn bè, Cô là người tốt Tiểu Duy tỷ ấy cũng là người tốt Hai người đừng vì vài chuyện nhỏ mà làm tổn hại hòa khí của nhau Cô nương tốt có thể ban ngày ban mặt gặp nam nhân không Đúng là không biết xấu hổ Người nói gì người mới quen biết sư đệ của ta mấy ngày Mà hết lần này đến lần khác Quyến rũ cậu ấy người không biết xấu hổ ư Cái bộ đàn ông này nó năng lung tung người nói ai là bộ đàn ông Ta nói cô đấy Sư tỷ sư tỷ Có gì từ từ nói Tỷ đừng tức giận Tối nay còn đi bắt yêu mà Mau về chuẩn bị đi Chuẩn bị cái gì chứ Tránh ra Ngươi không sao chứ Không sao Không sao Một chút đạo hạnh mà cô dám bắt nặng ta ư Cho cô xem lợi hại của ta Ngươi không sao là tốt rồi Hãy đưa ta về phủ được không Được để để vừa theo cái đẹp là Quên mất sư tỷ rồi đúng không Uổng công cha ta lúc sinh tiền Tốt với đệ như vậy Vô lương tâm kinh công của thái tước sao lại tà ma như vậy không phải cũng là yêu quái chứ Nhị đệ Làm phiền nhị đệ mang thanh đao này Về cung đưa cho tam muội Đại ca không phải còn cần cây đao này Để giết lão yêu ư ừ, Sao có thể trả về cung được quân cứ cầm lấy Đợi giết được lão yêu rồi Trả lại cũng không muộn mà Không được Hôm qua tam muội một mình về cung Ta càng nghĩ càng bất an Biết vậy hôm qua đã không nói những lời đó Nói ra cũng tốt Nói cho mụ ấy biết sớm Cũng giúp mụ ấy bớt khó chịu Bây giờ mụ ấy chịu về cung làm công chúa Bệ hạ cũng không cần lo lắng nữa Ta chỉ lo lắng một chuyện thôi Hôm đó ta muội gặp phải sát thủ ngoài cung Trong cung lại bị lão yêu ám hại Chắc hẳn trong cung có người muốn hại muội ấy Nên mới liên tiếp đẩy muội ấy vào chỗ chết Ta muội lại không biết đề phòng người khác Bây giờ một mình hồi cung Ta lo muội ấy sẽ gặp nguy hiểm Quỳnh nói cũng đúng Tuy Tam Muội biết chút võ công Nhưng không giỏi tâm kế Nếu bị à. ám hại Khó mà đề phòng được Nên ta muốn nhờ nhị đệ Mang theo đao này hồi cung Đưa cho Trịnh Cát và mặt thị vệ Bọn họ võ công cao cường Có bọn họ ở bên cạnh Tam Muội Cộng thêm thanh đao này Nhất định có thể bảo vệ được cho Tam Muội Đại ca nếu đã lo lắng cho tam muội như vậy Sao lại phải làm muội ấy giận Khiến muội ấy thất vọng chứ Để còn nhớ những thảm án xảy ra vào đêm thức tịch không Vẫn nhớ Hôm đó đệ, ta, mặc thì vậy và cả bàn lăng Bốn người chúng ta đều không bắt được lão yêu Chỉ với sức của một mình ta Làm sao có thể bảo vệ được cho tam muội chứ Đại ca suy nghĩ nhiều rồi Chúng ta nhiều người như vậy Bảo vệ công chúa sao có thể để mặt muội ấy gặp nguy hiểm Có thể là do ta suy nghĩ nhiều Sớm muộn ta sẽ phải về Nam Cương Nhưng Tam Mụ nói với ta Mũi ấy sẽ cùng ta đi khắp chân trời gốc bảy. Sao ta có thể bỏ mặc sự an nguy của mũi ấy được Có thế nào thì mũi ấy cũng là công chúa Ta không thể để mũi ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng Nói như vậy Hôm qua huynh chọc tức tình nhi Là cố ý Ta có thể bảo vệ được tam muội một lúc Nhưng không thể bảo vệ được tam muội cả đời Ta làm thế này Cũng là vì tốt cho mùi ấy Vậy thôi được Trước đây đại ca dùng kim đao Phá hoại hai lần việc tốt của lão yêu Bây giờ không có kim đao Để sợ lão yêu lại xuất hiện Đại ca sẽ gặp nguy hiểm Chuyện này đệ không phải lo Với võ công của ta lại có thêm bàn lăng Muốn đối phó với lão yêu Chắc không thành vấn đề Thôi được Như vậy đi Đệ mang theo đao này về cung trước Không có kim đau Chỉ dựa vào một mình Dương Đại ca Sao có thể đánh bại Lão Yêu Hôm đó cự tuyệt thì thôi Bây giờ lại trả lại kim đao Đại ca muốn đoạn tuyệt quan hệ với tịnh ly ư Công chúa Ở đây đêm sương gió lạnh Cẩn thận bị cảm Người họ cùng nghỉ ngơi đi Ờ à, cũng được Chết được thì càng tốt Đừng trút giận lên bản thân Yêu thương bản thân mình cũng được Mà bỏ mặt bản thân mình cũng được Dù gì cũng không ai để ý Chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi Đừng nghĩ nhiều quá Ta biết chứ Huynh muốn an ủi ta Để ta gả cho dị tộc Công chúa hiểu lầm rồi Chuyện này đã kéo dài hơn một tháng rồi Bên phía dị tộc cũng không có tin tức gì Công chúa cũng đừng quá lo lắng Có thể chuyện thành hôn này cũng có thể hủy bỏ Đến lúc đó Công chúa có thể làm theo ý mình muốn Nếu đợi được đến lúc đó Đại ca cũng về Nam Cương rồi Ta cũng chẳng có gì để dương vấn nữa Cuộc sống có nhân có quả Công chúa hiền lành nhân hậu Chân thành với những người khác Ta tin ông trời sẽ bảo vệ công chúa Gặp dữ quá lành Cầu được ước thấy Đến lúc đó Nếu công chúa vẫn còn dương vấn dương anh Thì hãy đến Nam Cương thăm anh ta Cảm ơn huynh Hôm đó Ngươi hủy đạo hạnh của ta Hôm nay ta bắt ngươi đền gấp đôi Yêu quái Ta sẽ không cho phép ngươi làm hại người khác nữa đâu Không có kim đau, Ta xem ngươi làm sao đóng giao được ta tự lượng sức mình Ta sẽ không cho người chết dễ dàng đâu Người chết đi Tiểu Duy muội chạy đi Dừng tay người mau đánh ra Lại là ngươi Tiểu Duy Ở đây rất nguy hiểm Muội mau đi đi Không cần nói cho ta Đi đi Duy đại ca Huynh mặc kệ muội Muội nhất định phải ở bên cạnh Huynh Tiểu Duy Giỏi cho một cô gái đa tình trốn nhân gian Chỉ là một yêu tinh mọc cây ngàn năm nhỏ bé Mà dám đối đầu với ta ư Biết điều thì mau cút đi Một con tiểu yêu mà khẩu khí lớn lắm Ngươi cho rằng Ngươi có thể cản được ta ư Không cho ngươi làm hại huynh ấy Ngươi muốn giết huynh ấy Thì giết ta trước đi Tiểu Duy Được Ta sẽ tọa nguyện cho ngươi Cho hai người cùng nhau xuống địa ngục